chương trình Trung thọ lì xì không thể thiếu trong Tết Việt Nam. Nếu quý vị nào 70 tuổi trở lên thân thật cổ lai đi, xin mời quý vị lên đây. Please, chúng tôi xin mời bác lên đây. And à, you guys, if you are older, 70 years or older, please come up here. Và children, if you want to receive red envelope, man, I have a lot. <laughs> I have buku buku red envelopes. So uh, please line up, children, ten or under. Please line up. Please be quick. Line up. Okay, mấy cô. Rồi rồi thêm thêm. Trời, đó khi mời không ai lên mà khi lên thì quá trời luôn. Rồi, à, và bây giờ kính thưa toàn thể quý vị, uh, kids, if you can talk. Listen, if you can talk, I want you to say to these people, or Happy New Year. That's very, very easy and you receive a red envelope. How about that? Deal? That's a deal. That's a great deal. Okay. Alright, you guys not lining up? Okay, you don't care. Alright, we got, All right, spread out, spread, spread out. We got four people over here. Chào năm mới ta chia tay năm cũ Những tháng ngày ngột ngạt tống tiến đi Mở rộng cửa vạn bình an chào đón Để tâm nhiên giảng tỏa ánh trăng khuya Tầm quang sáng cảm thay lời chúc nguyện Chúc an lành thanh thiện mỗi tư duy mãi đồng hành cùng ta theo tháng năm tỏa vùng sâu tuệ giác sáng đường về chúc mừng năm mới cùng với tư duy mới tông tiến đi định kiến si mê ta đón vào niềm vui phơi phới là chân tâm tỏa dáng ánh liều ly xin nguyện chúc khắp cùng trong nhân loại khai mở vùng trùng thiện hạt thiện duyên thay hoa khai pháo tết mừng năm mới trở về nơi chân tánh sáng uyên nguyên Năm mới ta chia tay năm cũ Những tháng ngày ngột ngạt tống tiến đi Mở rộng cửa vạn bình an chào đón Để tâm nhiên giảng tỏa ánh trăng khuya Tầm quan sáng cảm thay lời chúc nguyện Chúc an lành thanh thiện mỗi tư duy mãi đồng hành cùng ta theo tháng năm tỏa vùng sâu tuệ giác sáng đường về chúc mừng năm mới cùng với tư duy mới tông tiến đi định kiến si mê ta đón vào niềm vui phơi phới là chân tâm tỏa giáng ánh liều ly nguyện chúc khắp cùng trong nhân loại khai mở vùng trùng thiện hạt thiện duyên thay hoa khai pháo tết mừng năm mới trở về nơi chân tánh sáng uyên nguyên thay hoa khai pháo tết mừng năm mới trở về nơi chân tánh sáng uyên nguyên